bây giờ là mình chăn được ờ, mấy con gà thế hôm nay là anh em ờ, dàn trận ờ, đấu để đi vào sới đánh sóc đĩa đây anh em cùng đi theo tôi đây tôi chỉ dùng một dụng cụ rất đơn giản tôi bị hết mấy con gà này luôn mà số tiền của tôi rất ít đây một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một hai ba bốn mươi lăm mười sáu mười bảy chín hai mươi một hai ba bốn hai năm hai năm tờ này tôi sẽ đánh được vét hết tiền của chúng nó luôn đi đấy chẳng phải là trái nha anh em nhé hôm nay tôi còn cả, ok chưa không cầm cá đây trong để ngoài rồi chẵn trong để ngoài cũng được Đấy. trong để ngoài chẵn trong để ngoài rồi ok bây giờ này để thứ tử xong nhá để đêm đen ngày trắng này sóc vào đánh luôn nhá đấy cái này đi anh em để chơi mà bánh một triệu lẻ này ai chú cái chặn thế nào ai chú cái chặn thế nào ai chú cái chặn triệu ai chú cái chặn triệu rồi chẵn thừa chẵn thừa chẵn thừa 3 triệu 3 triệu tắt vứt này 2 triệu nữa này là 3 triệu Đấy, 3 triệu Đấy, Đấy, 2 triệu Chẵn nữa còn 2 triệu Chẵn nữa còn 2 triệu Đấy Không chưa rồi mở bát này số 2 sẵn nha anh em nhá ok nhá vừa là này đã sẵn là 900 mà nó mà bẹt cho 10 tiếng chẵn thì đẹp thì bẹt cho nó mà chục tiếng chẵn cơ mà là hết tiền luôn rồi ờ, chẵn lẻ đi này các đội quân nhảy đánh lẻ đi tiếp tục lẻ à. còn này làm sao lên được chẵn lẻ xuống thoải mái nữa một triệu lẻ này cả làng đánh với cái thôi nữa bữa này cả làng đánh với cái rồi lẻ thương rồi bắt hết mà lẻ này ai đánh lẻ nữa đi lẻ thêm triệu nữa lẻ cho bật đèn xanh lẻ đấy thoải mái lẻ hết mình đi chẵn thừa 6 triệu mỗi người 2 triệu chẵn thừa 6 triệu chẵn chẵn vẫn còn 6 triệu nữa tổng thể chẵn thừa 12 triệu 3 triệu rồi chung nhau ăn đắt rất là lẻ. toàn đại gia ba đại gia à, đánh lẻ có bạn vừa là bao nhiêu đấy thầy đắt thầy mới tổng phải chẵn mười hai triệu toàn đại gia đấy rồi rồi với cái này này xong rồi đánh đánh vào tiền mặt này một hai ba bốn năm một triệu này một hai ba bốn năm hai triệu này hai ba bốn năm ba triệu một hai ba bốn năm bốn triệu một hai ba bốn năm 5 triệu 1 2 3 4 5 6 triệu 1 2 3 4 5 7 triệu 1 2 3 4 5 8 triệu 1 2 3 4 5 9 triệu 1 2 3 4 5 Đấy, thấy ra mà 10 triệu thì thầy bảo bác nó chỉ tính được một đợt chụp quán chắn thì làm hết tiền và nhìn lúc đánh lúc này vừa đánh vừa câu giờ mệt lắm đấy 10 triệu lại thầy cốp đây và thầy bảo bác đã xong nhá mặt lẻ của tôi mặt chẵn của thầy đây xin mời thầy bảo bác đây sao ai sao ai lấy tiền này đó nhá à, cãi nhau nhìn chưa ui được bẹt cầu rồi số 2 nhá là nhìn rõ chưa ấy chưa đặt hết một đống luôn rồi rồi một đống tiền luôn mệt qua hai tiếng ăn thua gì nó phải mệt sáng mai luôn chẳng lẽ ấy đi anh nói vật này thì không gì không gì thế tiền ai đấy lẻ anh nói đánh hết đi hai triệu lẻ tiếp nữa lẻ xuống nữa ưu tiên lẻ hay sao nữa đã thêm mặt lẻ này chắc được một triệu này ôi triệu rồi ăn triệu cốc vào để đây cốc đã hai tiền ạ tại ra linh xăm này chẳng còn lớn tiền lắm chẳng còn triệu nữa đấy ăn đây chẳng còn của thế theo kiểu này cốc đây chẵn ăn rồi lẻ thừa lại này chẵn thừa triệu nữa riêng thầy ưu tiên cho thầy triệu nữa làm cho thầy triệu nữa ra thầy triệu nữa Cho thầy triệu nữa anh thầy Trả lại cho thầy tiếng triệu nữa Tất tay Rồi một triệu này đây Tất tay Thầy đang đây một triệu này Đúng không ạ Đây có thầy anh Đây tất tay có trong này này Đúng không Đấy Riêng ông này cái tiếng triệu nữa Mà xem ba gì Mà xem lên ba gì lẹt chắc nó còn chuyện nữa đấy theo tiếp rồi kết rồi thầy tận tay thầy mở bát ba gì ba gì ba gì ba đỏ à không phải ba đỏ vẫn là sơ ba, sơ đôi đây sơ đôi này đấy lấy tiền gửi ra đấy nhìn chưa vỡ hết tiền rồi nó đứng một câu cho ăn cầu đi gắt nhỉ này hự luôn, cờ bạc xanh chín này như sướng luôn ba thầy, thầy có lấy tiền không đấy, cắm ký không đồng hồ thầy tới đẹp đấy còn kết lâu đấy quay cầu cái gì đấy dây chuyền này tí này thôi này lấy bao nhiêu đánh tập này ông đánh trước à 10 triệu 10 triệu ok 10 triệu cắm dây hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười triệu vào đây đây là này riêng dây chuyền này vào đây đánh tiếp này nó phải đánh chụp cầu chẵn luôn ấy chẵn này này đi vẫn tuần để anh thoải mái cái câu đấy nhà biết bao nhiêu cái này đề ok để anh thoải mái đôi bên cân này đấy một hai ba bốn năm một hai ba bốn năm rồi vẫn có tiền chắn mà chắn mà chứ không này nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm mày bỏ ngay vào kia nhầm nhầm một hai ba bốn năm ba một triệu này hai triệu này hai triệu một hai ba bốn bốn này lại đi cầm mình lại đánh tỏi ừ, đi ừ, còn nhiều rồi không lấy để hai triệu đây xuống hết mẹ tiếp tục mẹ để giá tiền đúng rồi máy con này vẫn là chẵn này ừ, lại đây thôi thoải mái chưa đấy lẻ này nỏ ừ. này bắn cơn bắn thoải mái nữa hai triệu lẻ tiếp này nữa lẻ không nhìn kia anh đánh 5 triệu lẻ hôm nay lẻ không nhìn kia nữa một cả là một mặt này mình tuân ma cao một mặt này xong chưa hai tay tay chưa cứ gửi trắng vẫn là số 2 vừa hết vừa mặt luôn chả mà chưa chưa sao ông này sao thấy chưa bánh sướng không đấy này à bánh u bánh được cả mấy trăm triệu mà này liền có hai triệu nữa lẻ số thoải mái hay quá nữa tất tay rồi nhá ừ. không cứu à không cứu thì đánh vào đây xuống mai xuống đấy đồ bên từ cân này cho mở bát này nói nhỉ đẹp khoảng năm triệu này năm triệu này tổng này rồi mai tứ từ trắng tứ từ đen đẳng cấp của đẳng cấp chưa chết ừ. chưa ừ. sao thầy còn lấy tiền không đồng hồ thầy ưu tiên mấy chục triệu cũng được tỷ mười triệu nữa mười triệu nữa thì ok một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười khoảng hai chục đấy nhá hai chục cái dây nữa nhá tiếp này đấy. sướng nhỉ không ra lẻ không bao giờ có lẻ luôn lẻ này ok này chặn lẻ này chặn này tôi lẻ hai triệu hai triệu hai triệu rưỡi ba triệu đấy bán hết bằng lẻ lát triệu chắc có triệu nữa thêm hai triệu nữa bảy mươi trăm triệu thôi không vẫn là trăm triệu thôi hai triệu vẫn ừ. sang đây vẫn sang đây được rồi Đấy, cái trăm này, được, được bao nhiêu tiền? 4 triệu tứ trắng tứ xanh đẳng cấp chưa nào ra chưa đánh cầu rồi đi đức chuyển cầu được chắc để đánh vào máy đấy chuyển cầu cũng được tí thôi chuyển cầu lại về còn chưa cứ đã tiếp theo luôn tí nữa hai triệu tiếp để tiếp tầm hết từ từ lấy số hai này thôi xong rồi một triệu về hai triệu về kia triệu về cái là tiếng Đấy, thoải mái đẻ xuống nữa Thì điểm chạm phát Rồi ok, cái đầu ok 2 triệu này à. Chẳng à, không còn là Đánh chắc là triệu, đánh lẻ 2 triệu Đéo <laughs> Cho là 2 triệu Phải nhận 2 triệu, đánh lẻ 2 triệu Chẳng còn 2 triệu nữa Chẳng còn 2 triệu nữa trắng còn hai triệu nữa trắng còn hai triệu nữa trắng còn hai triệu nữa về bán lợn này con nha trắng còn hai triệu nữa còn hai về đấy bán hết cả lợn nó đây đấy nhá đồ lợn đồ lợn không rồi trắng còn triệu nữa trắng còn năm trăm trắng còn năm trăm nữa số tiêu trắng còn triệu nữa hết bố đàn lợn rồi. Số này con không về. con muốn. Chắc con đang ăn. Đấy đủ triệu, Số này con không về. Mở bát đi. Bát này. Này, số 2 rồi. Xong rồi. Đập bát này một nhà ra đi không thương tiếc này, vơ này. Đó là 2 triệu này. Đấy. Đúng chưa? Thì anh xong bóc quân thoải mái luôn nhá. đánh xong tập phát ít dạ, hai dạ, vâng. xé quân vị vào mắt nhá dạ. đánh bé thoải mái lấy tiền nữa không thôi nhá ông này nợ trăm rồi gì đó, hôm trước nợ trăm sẵn từ hai triệu cho thầy là ưu tiên thầy sẵn còn hai triệu cho thầy nữa này này <laughs> tiền vãi nhỉ mất nhiều thế còn hai triệu cho thầy này những từ taxi về nhỉ à, thầy làm thêm một triệu nữa là hai sẵn còn triệu cho thầy nữa này Tên dẫn đâu hả tên Thôi, thôi, thôi Lê có yêu tiền mỗi thầy triệu nữa Mà còn triệu để làm gì, đi taxi làm gì Thôi, để đi taxi Rồi, ok, để taxi làm qua đi Đấy, đấy đã chăn rồi ấy Ôi xây, <laughs> thầy quá đi thằng Này, 2 triệu, hai triệu này, này bác kia Đấy nhà không tiền hết thì mới chơi Hả? Rồi Đó Rồi này đây Thôi tiền thôi Thôi tiền thôi, ok, tùy thế Không ấy em, đánh hết đây Vẫn là chẵn này Rồi, anh nghỉ à? tôi không đánh đâu rồi Đây rồi à, Đánh cái Đánh cái thế thôi đi Đánh cái thế thôi Này nó đỏ thôi Vẫn tiếp tục con này đánh bao nhiêu tiếng này bốn năm triệu một triệu ba triệu bốn triệu một triệu rưỡi ba triệu bốn triệu đấy này chỗ nào cho tôi này đó đấy đi đến đi à, tầm 5 triệu rồi năm triệu rồi mà khỏi đấy đấy ông thích ông đánh nằm cả lẻ đó tiếp luôn chẵn thừa năm triệu năm triệu năm triệu đắt là mua năm triệu này ừ. trở lại lẻ thứ lại lẻ thứ lại thứ lại triệu lẻ năm triệu luôn vẫn ừ, đủ năm triệu đi hai ba bốn đây thì lại 5 triệu năm triệu của nhau đây tích đánh nhà nó để cho nằm hết mình luôn chặn từ 5 triệu Đưa tiền rồi chặn từ 3 triệu hai triệu rưỡi chặn từ 2 triệu rưỡi 1 triệu rưỡi triệu rưỡi này nói đi Đúng không ăn đi Đấy Để không lấy tiền Cấp rút, cấp rút, cấp rút Cấp rút gượng chặt hết tiền bây giờ này nhá đập bát ở đĩa cho nó xanh chín nhá nhìn này ông ờ, đây tí xé quân này ngoài xé quân này không có gì nhá ok chưa quân xanh chín nhá xong chưa bây giờ được cái túi áo tôi đập cho ông chốc về đi chứa vải cái này đập bát ở đĩa xanh chín hết không tí về bảo tôi bịt bẩm cái nọ kia nhé anh em với nhau là không bịt này ông nhìn này thấy nhá úp này nhá đĩa xanh chín đúng không ok không có gì đúng không đấy, đĩa đã xong rồi đấy. À, con cầm lên về một kiểm tra giờ được bát này đấy, đấy ông uh, lấy cái ờ, búa ở góc nào đấy vỡ đứng đập đập trước mặt anh em đi không vỡ vỡ không bao giờ đập được ở à, đấy không bao giờ đập được bây giờ là lấy cua cái cái lấy cái, cái... ô anh ơi, tiền đâu nhiều này ui anh dùng mỗi cái điện thoại này này điện thoại gắn nam châm này này điện thoại bệ đấy bịt mấy con gà để lấy tiền để trả viện phí để đi em gái nhưng người biết làm nào được thế cái điện thoại này đánh hình thức như nào ấy cái điện thoại này đưa mỗi quân vào như mai dậy em chỉ đưa một quân quân vào thôi với điện thoại thôi không cần báo rung hết chỉ cần đi qua điện thoại này quân tự lên số 2 này đánh bắt bắt mấy con gà đây làm được hơn trăm ngàn vậy là mấy cái thằng này hay đánh lẻ thì mình ăn đứt rồi nhỉ đúng ừ, đánh lẻ thì mình làm quân chẵn và đánh chẵn không quân lẻ nữa thôi đấy tí để em cầm một số tiền này đi giả viện phí này vâng vâng còn tiền này là tiền giả tiền lãi cho bố mẹ này đấy. còn số này anh em mình tiêu nhá hôm nay ông anh cho ừ. số này tầm đôi chục Tối anh có tiền đi chơi rồi Ừ nhá, ok nhá Anh phải tuân cao nhỉ? Ừ, anh tuân cao Ok anh ừ.